lên từ đó đất quê nghèo giàu tình yêu thương đã bao đời ghi tròn tình nhớ quê quê hương anh có dòng sông lam uốn lượn quanh ôm chặt núi hồng về quê anh nghe điệu hò vì dặm nặng ân tình mộc mạc mát hương từ hương hoa đến bờ tre gốc lạ thương mẹ già vẫn một nắng hai sương quê anh nghèo vất vả lắm em ơi dù dòng lãng có trôi về biển cả